thiệu tới các bác một dòng sản phẩm chơi bài lá giá tiền thì là vô cùng là hợp lý đó chính là kính áp tròng nhìn xuyên bài thì các cụ xưa có câu là chăm nghe không bằng ngồi thấy đúng không thì hôm nay dùng cái kính áp tròng này mình đeo vào thì mình sẽ nhìn thấy rõ bộ bài bài thì có tất cả các loại bài lưu ý với các bác này kính áp tròng này bây giờ bây giờ mình sẽ giải thích nguyên lý về cái kính áp tròng nhìn xuyên bài là như thế nào để cho các bác hiểu và các bác áp dụng vào trận chơi của mình bài thì có tất cả các loại bài nhá bài rồng này rồi bài loại mới này bài của thanh 2k này bài hoa cúc này tất cả các loại bài thì đều có hết đây một cái bộ bài mình bóc sẵn này bộ bài thì bình thường nó sẽ như này đây là một bộ bài bình thường nó nguyên siêu này còn nguyên tem này đó thì tại sao người ta lại gọi là cái kính áp tròng nhìn xuyên bài thì các bác lưu ý là ở trên cái lưng của lá bài này người ta đã in một cái chất phản quang chìm khi mà mình đeo cái kính này vào khi mà mình đeo cái mắt kính này vào trong mắt mình thì nó sẽ không nhìn thấy gì cả nó sẽ không ờ, người ta sẽ không nghĩa là khi mình đeo cái cái cái mắt kính này vào trong mắt mình thì mình sẽ nhìn thấy tất cả những cái ký hiệu mà bên nhà sản xuất người ta in chìm ở đây chỉ có đeo kính vào thì những cái chất phẩm ăn chìm này mình mới nhìn thấy thôi nghĩa là đeo kính mắt tròn này thì sao mình chia cái lá bài này mình chia lá bài này thì chỉ có chỉ có mình nhìn thấy thôi còn người ta không nhìn thấy đó bây giờ một cái kính nó như thế này đúng không bộ bài bình thường này bài bình thường này khi mình đặt cái kính này vào này khi mình đặt cái kính này vào này nó sẽ nhìn thấy là 789 này đây là 789 bích này đó là này tên gì đây ạ 456 này 456 bích này đây này 123 này áp này hai này ba bích này nhìn rất rõ đúng không và nhà này nhà này là ZQK cơ cực kỳ rõ luôn đó người lên mình đeo phí vào thì mình bị biết được bài nhà mình ví dụ như là nhà mình mình chơi liêng 456 mình nghĩ là to rồi nhưng mà không phải thằng này 789 nó còn to hơn thằng này nhà thua hết nhà thằng này đây được gọi là biết mình biết ta chăm trận trăm thắng và bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào cho các bạn xem kỹ hơn là khi đeo kính áp tròng vào thì mình sẽ nhìn thì như thế nào nhá đây là bộ bài này thứ nhất này các bạn nhìn bài này bài rất là cứng này bài y chang như lá bài bình thường nhá xé luôn ra lá này này một trăm phần trăm không có gì này ở trong này nó không có tang tiếp không có chip gì nhá như lá bài bình thường luôn này đó không có cái gì cả thứ nhất là bao không tang thứ hai bộ bài nhìn rất là nét nhìn rất là rõ này nhìn bình thường này lá bài cứng đúng không cứng lá bài cực kỳ cứng không khác gì lá bài bình thường và khi mình đeo kính vào thì mình sẽ nhìn thấy này vâng. đây là con ba này ba ba bích này ba bích con hai bích này lấy một chất khác nha lấy một chất khác đảo đi này ba đây là con ba cơ này nhìn rất rõ luôn này hai hai cơ này đó k caro này quy Quiro này Zero này Đó 10. Nhìn rõ không ạ Nhìn cực kỳ rõ luôn nha Đeo kính vào là nhìn rõ hơn là nhìn ở trên điện thoại Bởi vì trên điện thoại này thì mới đặt cái mắt len mắt len nó vào trên cái ờ, mắt của cái máy camera thôi còn khi mà mình đeo kính vào thì mình sẽ nhìn rõ hơn và bây giờ thì uh, mình sẽ giới thiệu cho các bác về chi tiết một cái bộ kính áp tròng khi các bác mua thì nó sẽ gồm những gì đây là hai mắt kính đây là hai mắt kính mắt kính thì rất là mỏng đây là cái đồ đựng kính đồ đựng kính thì khi đi chơi các bác chỉ cần bỏ mỗi hai cái mắt kính vào đây thôi chuyên với tăng đông nè Trước khi đeo kính thì mình sẽ rửa sạch tay đi nhé Đó. Rồi Bỏ cái mắt kính vào đây Đây mình sẽ lấy mắt kính cho các xem này Đây. Mắt kính rất là mỏng nhé Mắt kính siêu mỏng này siêu mỏng luôn rất là mỏng và rất là mềm à, các bác uh, yêu quý em thì các bác um, uh, like hoặc comment những vấn đề gì cần thiết thì buổi sau em sẽ đeo kính trực tiếp vào trong mắt để cho các bác xem cách đeo kính nữa là đơn giản đây là kính kính áp tròng này rất là mềm nhá đây là hàng nhập khẩu của Mỹ và bên công ty Tấn Phạm CBB có giấy bảo hành cho các bác các bác nhận hàng xem hàng đầy đủ này một hộp kính này đây là lọ nước rửa kính này đó hai mắt kính này kẹp cắp kính này đây là kính của Mỹ thương hiệu Johnson và khi các bác mua kính thì sẽ được tặng kèm gì ạ tặng kèm 10 bộ bài trị giá là 700 nghìn các bác sẽ được tặng kèm 10 bộ bài bài bên em thì rất là nhiều các loại bài nhá từ bài uh, xanh hoa cúc rồi bài đời mới bài đỏ rồi bài đô la rồi bài xanh 2k đó, ờ, bác nào mà cần những thông tin gì thì để lại số điện thoại bên uh, ờ, Tấn sẽ uh, tư vấn cho các bác từ A đến để làm sao các bác phù hợp đồ với sân chơi của mình ngoài cái kính áp tròng nhìn xuyên bài ra thì bên Tấn có rất nhiều đồ về uh, bài lá thì có máy đánh bài này quần áo để bài này bài lỗi này còn uh, về sóc đĩa thì cũng có rất là nhiều đồ công nghệ mà tập quyền ở bên tấn mới có ví dụ như công nghệ nhìn xuyên bát này nhìn xuyên bát nhé công nghệ nhìn xuyên bát nhá rồi còn về tài xỉu này công nghệ nhìn xuyên nắp tài xỉu thường này rồi về bầu cua này công nghệ nhìn xuyên bầu cua có rất là nhiều công nghệ người thật được thật à, địa chỉ bên nhà tấn có hai cơ sở ở hà nội và ở sài gòn các bác mua hàng đến tại cơ sở hoặc là mua ở nhà Ừ, bây giờ dịch bệnh không đi được thì là ở nhà nhận hàng kiểm tra hàng đầy đủ rồi thanh toán rồi cảm ơn tất cả các bác đã xem video bác nào mà có vấn đề gì thì có thể để lại comment hoặc là alo số điện thoại 0868 02 được với 5 hoặc 0974 43 từ 9